ngon đấy. Đây là tiến hành giao may cho các bác ở Hải Dương. Bố thì cái thằng Phan Đình Tị để thật mình đúng mình già đấy. Đó. À, bắt... Cháu qua cái video cái. Cháu bắt đi vòng ừ. Cái này là dầu cầu với nhớt máy là cháu đổ hết đấy nhá. À. Đó xong vào nó chạy gì? Đúng rồi bác. Có xăng vào là nổ thôi. <laughs> ở đây mình có làm đâu nữa không bác hay là chỉ có ở đây thôi đây ông làm đây dần cái à, tí mang kia thử luôn à. Ờ. đấy trước sới rồi đấy à, cũng máy vầm nhưng máy vầm to ừ. cái này dễ Ờ, bác ơi đây là cái le gió này cái chỗ vàng vàng này là cái le gió này nhá đẩy thế này là nó mở này thế này là nó đóng này đẩy, đẩy về đây nữa mở ừ, vâng. rồi. rồi lúc lúc nào mà mình dùng thì mình phải kéo ra đằng sau nhá còn rồi. ví dụ sáng mai mình khó giật hoặc thế ấy gì đấy thì mình phải đẩy đằng trước giật những cái xe máy của mình ấy à. đấy nổ xong là mình lúc nào dùng thì cũng phải kéo ra đằng sau dùng đấy. cái là kéo về đằng sau đúng rồi còn dạ. không nổ là ấn về đằng trước đúng rồi đây nó là dây như, giật này như ne đúng không à, đây là dây giật của nó này còn đây là cái ờ, công tắc đóng mở này bác đóng về phía trước này này có chữ on này này là on này là mở này đó. là bác phải bật về đây thì mới mở được này chưa à, đây bật về đây nằm mở. ừ còn thế này là tắt máy này tắt máy chưa rồi. đấy còn đây là ga này rồi. chưa này bật này bật lên này xăng mà chưa xuống Đấy, thì khi nào mà ví dụ khó nổ thì bắt phải nổ vào à, đấy vào rồi, rồi, nó như neo cái máy Đúng rồi con nó bảy ngựa bác thế rồi à? có cần gì nữa à thôi từ từ bạn lấy cái bộ sới đó dưa này đã đây phay giờ là phay đây đúng không đúng rồi cái này trước nó phay một máy to à. để để bây giờ ông phay về ông dùng dưa đâu ấy à, quên đây rồi cháu là cái lúc mình lắp lưới sới thì cái phần này nó phải hướng ra đằng trước nhá cái phần sắc hơn đấy đấy thế nó phải lắp như thế này mà nó mới đúng này đấy hai bên hai cái thì nó chán khui chém xuống đất đấy cái này hai nhỉ nhất nha cái này ta chỉ có cái cá mỗi cái cá chú cá dâu nó kết nối bằng chốt thôi hay đấy dễ mà Việt Nam mình ta sáng kiến ta không phải vài ra giữ nữa <laughs> đấy cứ lắp ra cái đấy chốt lại là được à, tháo ra nó được. à. chốt đấy bọn cháu ờ, à, có thêm cái này ờ, cũng nhanh nhỉ mấy đôi dự phòng trong đấy ừ, chứ không cái này chẳng hạn nó văng đất nên nó đâu nó nhanh mòn mòn làm sao cái chơi đầu chốt cái này Nam thì nghĩ thì không ra cơ mà nhìn thấy người ta làm là ừ, đấy. Việt Nam là học mất nhanh nó có cái ngu là ngu ở cái không nghĩ ra ừ, không sẵn tiền đây nhá bật máy lên này đấy máy rồi sang xuống đấy là nó nổ ngay cho chậm thôi anh cầm ơi anh cầm ơi anh cầm anh cầm dừng máy là tỉ dừng máy là tỉ có cái cành này hắn xuống sâu sâu đến dư lan đấy cho cho cái cành sâu xuống xuống dưới đất ừ. hơn hơn dễ đi hơn mừng tất cả quý vị các bạn đây là ờ, chúng tôi đang ra máy một bác ở Hải Dương Đấy, sau đây là test uh, chức năng uh... chào Phúc Nguyễn nhé Đấy thì ờ, hôm nay ờ, giới thiệu đến cái máy trâu ờ, vàng giao đến cho bác một bác ở Hải Dương Đấy thì đang thực hành cái chức năng phay đất của của máy Đấy, máy là máy trâu vàng máy chạy xăng IN1WG4 công suất bài sức ngựa Đấy, bà con có thể à, xem chức năng phay đất của nó này đất cực kỳ mịn luôn nhé bên nó có bên nó có cục đạn này anh canh máy bay ngựa chức năng xe đất cực khỏe luôn bỏng đất đất thì mịn nhé ăn em cầm em phải ăn cầm em phải cầm cầm cái này nó không có số lùi à chị cái này không có số lùi đâu chú ạ à.

ada ada Ờ có đấy nhưng mà em giờ đang bẩn tay tí lát em gọi lại em bảo anh nhé Rồi rồi vâng ạ Đấy lại à, ướt rồi đấy Cái này thì ờ, buổi sáng chú ra làm 15 20 phút là xong cái miếng này cũng nên đấy nhỉ, nhanh. Đây lúc nãy giờ được 5 phút này. cái này trước là máy to nó thay rồi. À vâng. Nó thay thành luống rồi. À, chú mua máy này về thì hôm ờ, không cần máy to nữa. Rồi, thế thì đấy đúng rồi. Đây cứ làm từng ngăn một. Mà. Vâng, cứ làm từng ngăn một, ngăn một đấy. Cứ làm cuốn chiếu đều đều thế. nhấc càng lên cho được chứ ạ à. cái cao hơn thì chú muốn đất cứng ấy thì muốn mình muốn tì tay xuống cho nó sới một chỗ thì mình sẽ cho nó cao lên một tí nữa à. vâng còn đất mềm này thì mình không cần tì tay thì cứ thế đi thôi đi à. thẳng là nó sới tung ra luôn mà nhắc lên chú chú chú không chú chú nhắc càng lên đấy nhắc càng lên chỗ nào sâu quá thì mình phải nhắc lên là nó đi luôn đấy chú vừa lần đầu cầm máy trâu vàng làm được luôn ngon lành chuyên nghiệp chuyên chuyên chuyên gia lái máy rồi do cái vòng nó không không không không bằng chú ạ vâng đấy chú chú nhắc càng lên là chủ nhớ càng rồi vặn ga là nó đi lên mà đấy <laughs> tắt ga tắt ga không nói được là tắt ga đây đây ờ, đất ờ, hơi trũng đấy chú ờ, nhớ càng lên vặn ga lên là nó nó lên đấy ga mạnh lên tí nữa chú đấy Cái này có giảm rung giảm giật rồi có cái mé này lúc nãy chưa sới này được được chú ạ nếu mà chú muốn sâu thì chú đè cái tay xuống một tí chú đè cái tay cho nó càng nó chống xuống đất đấy thì nó sẽ sới một chỗ thì nó sẽ sâu vâng đúng rồi đất này nó, nó rắn đất thịt nó đất cát rồi vâng ạ cái này thì đi hai lần là nó tơi luôn mà đâu cái này à, hai ông thông gia giới thiệu à, <laughs> máy cày cho vàng là không chạy hơi ga nó thường rồi ga cái là nó vâng, ấy đấy chỗ nào mà nó xuống quá là chúng nhót cái càng lên một cái là nó đi dạ. làm trước ngay để chủ lên đầu cầm câu vàng làm cũng rất là tốt đấy. Thank you. đây ruộng bằng này làm dễ hơn chú ạ ruộng bằng này đi từ đầu đến cuối luôn khi nào mà quen rồi thì chú cho ga mạnh lên chú nhá cho uh, cho đấy ừ. <laughs> tuổi này làm cho vàng quá hợp lý nhỉ vâng đấy để giờ để ờ, cho cháu lắp cái bộ ờ, vét luống nhá vâng